Đinh Gia Thọ lại là thiên tử xin chào người dân của ta Na Đinh Gia Thọ lại là thiên tử quay đầu lết ta Đinh Gia Thọ thiên tử trò chuyện với ma phần 37 ờ, ờ, Nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh là ủng hộ kênh để Giúp cho Đinh Gia Thọ là thiên tử sớm nhận quà khen Ai là fan một của Đinh Gia Thọ là thiên tử thì nhớ like, chia sẻ rồi đăng ký kênh là ủng hộ kênh hi Nhớ ủng hộ kênh Đinh Gia Thọ là thiên tử hi Từ giờ sau rồi mình là Đinh Gia Thọ là thiên tử hi Nhớ ủng hộ Đinh Gia Thọ là thiên tử cảm ơn youtube đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn facebook đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh của đinh với thời đại thiên tử cảm ơn nhiều đinh với thần đại đại thiên tử sẽ sẽ cởi ờ, sẽ cởi ờ, đinh với thần thiên tử trò chuyện với ma ờ, phần 37 tiếp theo hiền Đinh Văn Phòng Thiên Tử trò chuyện với ma phần 37 Đinh Văn Phòng Đại Đại Thiên Tử à, Hoàng Đế Thượng Tiên Co, à, Ngọc Hoàng Thượng Đế Cha Tờ Phụ Hoàng à, đã cho ta à, Đinh Văn Phòng Đại Đại Thiên Tử à, làm vua của con người Trần người dân à, của ta à, thiên tử con trai của ngọc hoàng thượng đế cha trời phụ hoàng thượng tiên thiên cơ đã chiếu rồi thiên cơ đã chiếu rồi thái đinh gia phật lại thiên tử con nói có hay không Nhớ ủng hộ Ninh Giác Thọ Lệ Thiên Tử kìa Ai là fan một của Ninh Giác Thọ Lệ Thiên Tử xin hãy bình luận lên tiền kìa Nếu như Nhi Thần nói tên của Nhi Thần cho Ngài Thiên Tử biết Thì Ngài Thiên Tử sẽ nhận phạt Đợi chừng nào Ngài Thiên Tử nhận luôn ba nốt cái từng gói Ngài, Ngài Thiên Tử nhận Đinh, uh, Nếu như Nhi Thần nói tên của Nhi Thần cho Ngài Thiên Tử biết Thì Ngài Thiên Tử sẽ nhận phạt đợi chừng nào ngài thiên tử nhận được ba nốt chế chừng đó nghi thần nó tên cũng không có muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là tin gia thần là thiên tử thiên giới thế chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận ông bạn mang tên thiên tử nhiên số tài là thiên tử nhiên đừng đợi tên nhiên tôi đây thiên tử ngơ ngàn không tin nhớ một đinh gia thọ lê thiên tử hiền ai là hay mẫu của đinh gia thọ lê thiên tử xin hãy like chia sẻ rồi đăng ký kênh là ủng hộ kênh hiền để giúp cho đinh gia thọ lê thiên tử sớm nhận quả khen không biết uh, cái kênh của đinh gia thọ lê thiên tử từ giờ vì sao không biết có được ờ, nhận luôn lúc bà không mình, mình cũng không biết nè nhớ like chứ sao không hộ đinh gia thọ lê thiên tử á Lúc sơ bơ bởi xe ăn chính là ta, tôn ngọc không chính là ta, gia cá luận chính là ta, lô bô chính là ta, lưu sơn bá chính là ta, gia nam chính là ta, chính là thánh nhân chính là ta, đinh gia thọ lại là thiên tử, thiên đạo hoàng đế thượng điên. Con ta lớn nhất con ngọc hoàng thượng đế cho đồ hoàng, đáng đó cao của vũ tổ thiên hạ vân hè. Đinh gia thọ lại là thiên tử, thiên tử hoàng đế thượng điên, ta lớn nhất con ngọc hoàng thượng đế cho đồ hoàng. À, ta có hai tên nè tên thứ nhất là đinh gia phòng là lệ thiên tử à, tên thứ hai là đinh gia phòng tâm ma thiên ma ma dung quỷ siêu ân hiền nhớ like chia sẻ ủng hộ đinh gia phòng đại lệ thiên tử ai là fan một của đinh gia phòng đại lệ thiên tử xin lại like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh hiền Thái Đinh cho Thọ Lệ Thiên Tử nói có hay không? Nhớ ủng hộ kênh Đinh cho Thọ Lệ Thiên Tử Thôi, hẹn gặp mọi người sau, hẹn gặp người dân cũng là sau. Bye bye.